Chào tất cả anh em Hôm nay mình giới thiệu cho anh em đến máy đánh bài Anh em nhé Như trên màn hình anh em đang, anh em đang xem Nhà mình có đầy đủ rất là nhiều những cái mẫu mã máy đánh bài khác nhau Từ dòng đời uh, trung bình cho đến dòng cao cấp anh em nhé Đấy. Rất hợp túi tiền của anh em Anh em ở cái khoảng nhất định anh em nhé Đấy. Thì uh, máy đánh bài thì anh em biết rồi Khi anh em dùng máy đánh bài ấy, thì máy nó sẽ hỗ trợ cho anh em là một thắng chiến thắng tỷ lệ là 100 trăm đấy và những anh em nào 10 ngày anh em ra ngoài đánh anh em cứ thua cả 10 anh em hãy tập trung coi hết cái clip mình sẽ test hàng cho anh em những dụng cụ tốt nhất để anh em về bờ an toàn anh em nhé anh em ra ngoài anh em đánh xanh chín 10 ngày anh em mỗi ngày anh em chỉ cần thua đến một triệu thôi 10 ngày anh em mất ngay 10 triệu rồi đấy thì sắm ngay cho mình một cái máy giá thành rất là rẻ anh em đánh được vài năm dùng vài năm luôn anh em nhé mua máy một lần anh em dùng vài năm máy thì lưu ý là anh em vẫn nắp sim nghe gọi bình thường anh em nhé đây cho anh em xem một con máy iPhone 7 đây là máy đánh bài iPhone 7 anh em này đó tôi sẽ bật cái máy này lên và tôi sẽ test cho anh em vài ván cái máy này ờ, mình chưa sạc nên là nó sắp hết pin thì mình lấy máy khác anh em ạ hôm nay tôi sẽ test cho anh em 10 ván đánh ba cây anh em nhé test cho anh em 10 ván đánh ba cây thì những anh em nào đã biết về máy đánh bài rồi thì anh em cần mình uh, nâng cấp đời máy lên thì anh em cứ liên hệ cho mình hoặc anh em cần bài anh em cứ liên hệ cho mình mình sẽ cung cấp cho anh em giá thành rất hợp lý anh em nhé còn những anh em nào chưa hiểu biết về cái máy đánh bài này anh em cứ điện trực tiếp cho mình theo hai số điện thoại này mình sẽ tư vấn cho anh em và chia sẻ kinh nghiệm cho anh em đánh thắng thì thôi anh em nhá rất là dễ hôm nay mình sẽ à, test mới ván đánh ba cây cho anh em đi mấy ván đánh ba cây bởi vì clip trước thì mình cũng có clip hướng dẫn anh em cách đánh à, bài liêng rồi thì đánh rất là đơn giản thôi đây khi vào sòng sới anh em phải cho bài được vào thì mới được anh em nhé đây bài thì vẫn nguyên tài nguyên kiện đây anh em xem đây nguyên tài nguyên kiện anh em chơi bài gì mình đều có mẫu cho anh em đấy giá thành rất hợp lý và khi chơi là anh em đeo tai nghe bluetooth siêu nhỏ trong tai thì mình đây là mình test cho anh em thì mình sẽ để cái chế độ là loa ngoài để cho anh em biết cái độ nhanh nhạy của máy nó báo quét có nhanh không anh em nhé máy này thì có 12 camera quét nó quét bài trên mọi khía cạnh mọi địa hình anh em chơi anh em ngồi ở đệm hay ở chiếu nó đều bảo quét được hết anh em nhé Đấy. thì ngay bây giờ tôi sẽ ờ, bóc bài đây nguyên đài nguyên kiện bài là bài cứng luôn đây cả nhá Đấy. bài là bài ba phong teo đây một hai ba ba phong teo anh em này Đấy. đây nhìn mắt thường anh em không thể phân biệt được đây là chiếc là bộ bài mình đã đã được nhà máy đánh mã vạch anh em nhé rồi tôi sẽ lọc ra tôi sẽ đánh vào tiếng đánh à, ba uh, cây cho anh em đánh ba cây và đánh liêng thì ở ngoài miền bắc ấy rất nhanh là ra tiền anh em có thể là lên đời sau một đêm thôi anh em à, sẽ thành đại gia trong một đêm thôi anh em nhé rất nhanh có tiền đấy và rất là nhiều người chiến thắng rồi đấy đây máy nó rất là dễ dùng đấy. thường anh em phải đi học đánh bài anh em mới uh, sử dụng được chiến thắng người ta được còn bây giờ ra sòng sới thì đừng có mong là đỏ đen nữa anh em nhé đừng có mong là 50 50 nữa bây giờ ai đang bịp anh em chỉ cần sơ hở phát là chết luôn đây tôi sẽ để cái máy này chế độ sáng màn hình và chế độ báo loa ngoài để cho anh em cùng biết cái độ nhanh nhạy này đây mình sẽ trở lại cho loa ngoài lên chế độ loa này bắt đầu ok tiếp này vứt bài cọc dịu rồi anh em này đây bài xô xéo bình thường nhé, đây chờ, máy nó quét đa chiều chứ không phải là nguyên một mặt này và mặt này anh em nhé, quét đa chiều này giờ vứt này giờ chuẩn xác luôn đây thử cho anh một bàn nhé, đây là cái chế độ đánh bọ bạn đánh ba cây à, bốn nhà chơi anh em nhé đây mình sẽ bỏ một lá này một hai ba bốn chưa nhà này này bài mình con áp rô bài mình là cái con áp rô này anh em này bài hiểm to nhất đây bài mình này to đẹp nhất anh em chưa rất là chuẩn xác đánh ba cây thì rất nhanh ra tiền anh em yên tâm nhé máy đánh rất là sướng luôn đây chờ anh em chơi là sẽ để tối màn hình như này và cái tiếng nói nó sẽ ờ, phát ra từ cái tai nghe này thì chỉ mình anh em biết thôi mình vừa bốc qua được con năm này anh em này một hai ba bốn năm nhất cái này nhất cái là bài tôi tự tin ván này tôi đánh một tỷ vào cái con ờ, cái bài con hai cơ này anh em nhá đánh một tỷ luôn đấy đánh một tỷ để sáng hôm sau tôi thành đại gia luôn anh em này như này chưa khẳng định 6 điểm cũng là to nhất anh em này đấy, bài này hai này bài này 6 à, này bài này ba này giờ 7 điểm thôi à, 6 điểm thôi nhưng tôi đã thành đại gia luôn anh em thấy chưa đấy. mình nói thế nên là để cho anh em hình dung ra là cái máy đánh bài này ấy, nó rất khi anh em vào sòng sới chơi ấy, kiếm tiền rất nhanh anh em nhé đấy không cần phải đi bốc họ hay là đi uh, cắm đồ nữa anh em nhé Vâng, vậy báo một bỏ một đá đi đấy hai một hai nhà này thì bài mình to điểm nhất bài mình quân bốn bích to điểm nhất anh em nhé đây 7 điểm chưa chuẩn xác chưa đấy bài này 6 bài này 5 bài này 4 anh em chưa 7 điểm to nhất thì trong cái trường hợp anh em đang đánh ờ, bốn nhà mà có một người vào anh em chỉ cần nhấc máy lên anh em bấm nút volume tăng lên là được đó làm nhà chơi đây giờ máy báo ba thì anh em chỉ được bỏ ba lá đi thôi là chưa một hai ba bốn bốn năm bài mình này cũng vất bài này này anh em này đây bài mình đây này bài to điểm nhất luôn khẳng định là 6 điểm to nhất anh em nhé 6 điểm là to nhất không cần biết là như nào 6 điểm to nhất đã đánh cái máy thì không thể sai được anh em anh em nhé bây giờ Đấy, rất là một hai mình nhầm tiếng này ván này chỉ có nhầm thôi chứ không có sai được đây mình sẽ à, test lại cho anh em máy thì không thể sai được chỉ có mình sai thôi anh em nhé chỉ có mình à, làm thao tác nhanh quá nên là nó sai chưa? máy báo bốn này bỏ bốn lá đi này một hai ba bốn này đấy một mình bốc làm tính từ mình nhé anh em nhé một hai ba bốn này bốn này năm này chưa bài mình tám luôn tám là to nhất này bài này bảy này bài đấy cũng tám anh em nhé như bài này bốn này bài này bảy này bài này năm này đấy. đây test lại cho anh em đây vứt kiểu gì được này giờ dạ, yeah. máy báo hai bỏ hai lá đi chưa một hai ba bốn năm sáu bảy tám bài mình con hai tép này anh em này bài con hai tép là bài mình bài mình to điểm nhất anh em nhé Đây, ván này mình lại nhầm rồi mình test lại cho anh em máy thì không thể sai được anh em yên yên tâm không thể sai được này hai bỏ hai lá đi một hai ba đây bài mình con ba cơ to đẹp nhất anh em nhá tự tin đánh 100 triệu luôn anh nhiều khi mình đang làm clip là mình nói nó nó bị áp mất cái nên là mình à, nhầm mất đây 9 điểm anh em này giờ dạ. máy thì không thể sai được đây Đấy. còn anh em mua máy đánh bài ấy, thì anh em chỉ xem cái độ nhanh nhạy của nó thôi chứ còn máy thì máy báo chuẩn 100 trăm luôn anh em vứt bài kiểu gì cũng được này đây giờ dạ. kênh này nếu mà để xem chuẩn hay không bỏ hai lá vào chưa nhất này một hai ba bốn năm này bài mình con bảy cơ anh em nhé bảy cơ được khẳng định là anh em to đều nhất này mười luôn chưa anh em chưa mười luôn bảy tám năm luôn Đấy, rất là chuẩn xác Đấy. còn những anh em nào bánh về liêng thì mình sẽ sau đây mình sẽ test cho anh em 10 ván đánh liêng nhé đánh nghiêng cũng rất là nhanh ra tiền anh em nhé máy đang lại hết pin mất máy mình vừa mình ấy thì là mình vẫn chưa nhập à, mình mình mình vẫn chưa sạc được anh em nhé đấy thì đoạn qua đoạn vừa rồi anh em đã xem tôi test máy đấy đấy nhà mình có rất là nhiều các mẫu mã máy anh em phải cho bài vào anh em chỉ cần cho bài vào thôi là anh em giành chiến thắng 100 trăm đấy thì những anh em nào quan tâm sản phẩm anh em hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0866 3149 và 0972 5544 nhà mình thì có hai cơ sở Hà Nội và Sài Gòn Đấy, Hà Nội thì anh em qua bến xe Mỹ Đình Sài Gòn anh em qua bến xe miền Đông những anh em nào không đến được mình sẽ test hàng và mình sẽ gửi hàng vào đúng cái những cái mẫu mã anh em đặt mình thì mình sẽ gửi về cho anh em Đấy, anh em bóc ra anh em kiểm tra hàng đúng như hàng mình đặt thì anh em thanh toán cho mình Đấy, giá thành rất là phải chăng Đấy, anh em cần tư vấn hay là à, không hiểu gì anh em cứ liên hệ mình mình sẽ à, giải đáp hết cho anh em anh em nhé rồi cảm ơn anh em xem clip xin chào anh em đây con tám rôm bảy bích này Đấy, con 10 này 10 hình dấu cộng này anh em này 10 này 10 bích này đây con át rô thể hiện là chất rô hai bên góc này anh em nhé át rô này Đấy, 8 bích này 8 bích thì không có dấu gì anh em nhé chỉ có số không thôi Đấy. đây là con chín hình dấu khóa anh em nhé vẫn thể hiện chất bích ở hai đầu chín bích Đấy. đây là con hai uh, rô này anh em này đây là con át cơ anh em nhé anh em nhìn hai đầu nó có hình tròn là thể hiện chất cơ đây là con át cơ này đây là con chín rô anh em nhé à 6 rô Đấy, nhầm 6 rô đây là con hai cơ Đấy. thì cái kính này thì khi anh em mua kính này giá thành rất là hợp lý bởi vì sao mà mình nói là giá thành nó rất là hợp lý vì ai cũng có thể dùng được ai cũng có thể là mua được cái hàng này ai cũng có thể sở hữu được giá thành nó rất là phải chăng thôi nó hợp túi tiền với anh em anh em nhé thì anh em mua kính lần đầu tôi sẽ tặng cho anh em một cây bài tùy ý bài xanh hay bài hay hay, hay bài đỏ tùy anh em nhé đấy thì giá thành nó rất là hợp lý nhà mình nhập được một số lượng rất là lớn nên là anh em thoải mái anh em mua hàng anh em nhé rồi cảm ơn anh em đã xem clip xin chào anh em